Các em thân mến, hôm nay ờ, thầy chữa một số các lệnh mà chúng ta lưu ý để cho phần thi. Thì ờ, trước tiên là chúng ta sẽ làm một cái ờ, bài tập sau đây. Bài tập sau đây thì thầy sẽ lưu ý chúng ta là rất là nhiều thứ để cho chúng ta có thể uh, theo dõi và làm theo. Ví dụ uh, thứ nhất thầy nói đến cái chuyện là uh, hàm sum x sum rồi thì các em biết rồi sum ít thì chúng ta chưa biết uh, ờ, thầy giảng trên lớp thì nó cũng chưa nghe rõ thì các em xem video sau đây các em sẽ thấy nhé ví dụ ở đây thầy đặt là tên lớp học tên lớp Đấy. còn chỗ này là nam và nữ tức là giới tính còn chỗ này là chúng ta đếm Đấy. chúng ta có ba cái một cái bảng bảng thống kê bảng thông tin đi. À, các em nhớ là trong bảng thông tin này thì chúng ta phải trộn nó vào để cho nó đều sau đó thì chúng ta sẽ đây là cái header của ta coi những cái này là cái header trên lớp này thì chúng ta sẽ có này lớp 1 giới tính thì m là nam à, có 20 à, lớp 1 giới tính nữ có 25 rồi lớp 2 giới tính nam có 30 lớp 2 người tính nam là nữ nữ có 26 lớp 3 người tính nam là có 21 lớp 3 Đây, ta đặt ra tình huống này nhé người tính nữ có uh, ờ, 29 thế bây giờ chúng ta là đếm tổng số tổng số của nam và nữ thì bây giờ của cái khoa học này thì thầy tính thầy sẽ tính là tổng nam tổng nam thì các em nhớ cho thầy là sẽ bằng bằng xăm ít chúng ta gọi là đúng nhá sum if rồi thì chúng ta sẽ từ chỗ này cho đến đây B2 đến B9 là Z thì chúng ta sẽ là Z mấy nhỉ các em nhỉ Z này là Z8 chúng ta có thể từ giới tính cũng được mà thôi chúng ta có thể từ Z8 Z8 2 chấm đến Z13 13 sau đó các em phẩy cho thầy các em sẽ đánh ở trên này là nam Đấy. chúng ta nam như thế và sau đó thì chúng ta đến cái phần phần tổng tính là từ đây đến đây là từ k k8 đến k13 Đấy các em nhớ cho thầy nhé Thì nó sẽ là 71 bạn nam Nữ cũng vậy chúng ta chỉ thay nữ là là bằng nữ ở đây thôi thì chúng ta sẽ copy hàm này và chúng ta thay vào nữ tổng nam này tổng nữ một tổng nữ Đấy, các bạn nhớ cho chú cho thầy nhé Đấy. chúng ta sẽ thay nam là nữ vào đây nữ chúng ta sẽ đặt sang ít là 80 đây là tình huống này là tình huống 80 thế còn một cách nữa là các bạn có thể là biến cái vùng này đặt tên vào đây Đấy. sau đó các bạn giữ cần trôn giữ cần trôn nhé giữ cần trôn các bạn kích cực phải cho phải à, kích kích chuột giữa Đấy. thì chúng ta sẽ nhìn quan sát ở trên này Đấy. chúng ta sẽ có một cái để thầy chúng ta vào formula nhé vào formula này formula rồi chúng ta đặt tên cho cái vùng chọn này thay vì chúng ta tính là từ J8 cho đến J13 thì chúng ta đặt là giới tính Đấy, chúng ta đặt là giới tính rồi ok thì chúng ta thấy là nó đây là shift 1 thì nó là như này đấy shift 1 nó là cái vùng này à, đặt định nghĩa cho nó một cái tên à, à nó bảo là không được viết khoảng cách chúng ta phải có một cái uh, dấu gạch chân ở dưới các bạn nhá dấu gạch chân dưới nó quy định thế giới tính à, thầy nhấp này ok thì bây giờ ở chỗ này thầy lại tính tổng nam theo một cách khác rồi chúng ta bằng cái vùng nhé bằng sum ít các bạn định nghĩa định nghĩa xong rồi nó sẽ ra Đấy, vùng chúng ta gọi là tổng nam chúng ta gọi là à, chúng ta mở ngoặc ra nhé lúc nãy thầy đặt tên ở đây Đấy. thì chúng ta vào trong phần Đó. Ờ, chúng ta sẽ tổng ừ, nam rồi lúc đấy thầy đặt tên là gì nhỉ giới tính đúng không đấy, giới tính hiện ra đây đó rồi xong các em phẩy cho thầy đến uh, nam đó các bạn thấy là hai phép tính đều cho cùng một kết quả và chúng ta tính ở vùng này vùng này là từ k2 cho đến uh, k từ k mấy nhỉ k8 cho đến k12 k8 2 chấm k12 à, chúng ta enter nó cũng ra 71 đúng không các em nó chỉ khác là thay vì là chúng ta cho từ gì gì mới đến đây thì chúng ta đặt giới tính như thế thì cái cách này là chúng ta đây định nghĩa còn đây chúng ta muốn xem danh sách thì chúng ta xem vào đây thì chúng ta thấy là bảng giới tính của chúng ta được tham chiếu vào cái vùng này đây rồi đó có nghĩa là tổng nam lúc này lại là giới tính là chúng ta đặt đặt thẳng cái ô này đấy sau đó đến cái này Đấy. Ờ, nếu cái này của các bạn đếm của các bạn từ cái này các bạn cũng đặt cho thầy là một cái là đếm Đấy. Ờ, thì chúng ta enter cái thì lập tức ở cái chỗ dòng này các bạn chỉ cần thay vào cho thầy chỗ này là đếm đấy thì ta biết rõ Đấy. đúng không Đấy, chúng ta đặt tiêu đề như thế enter thì nó cũng ra 71 thì ở đây chúng ta sẽ không thấy cái địa chỉ xuất hiện là ô nữa mà bằng tên đấy là bằng tên đấy đấy là thầy đã dạy cho chúng ta cách tính sum ít bằng đếm nó có rất nhiều cái cái bài tập khác nữa nó có thể lớn hơn bằng hơn bây giờ chúng ta sẽ sang một cái bài ví dụ thứ hai thì nhất sang ví dụ hai ở này thế thì à, ở đây nhá ta sẽ có một cái à, bảng danh sách đòi nợ bảng danh sách đòi nợ đấy ngoài nhá rồi bây giờ chúng ta về home chúng ta cho thầy cái chỗ này cho nó à, chúng ta chọn cho nó đẹp đúng không rồi chúng ta cho cỡ to lên Đó. chúng ta có thể trang trí cho nó đây rồi bây giờ là thầy sẽ gọi ghi đây là các đơn vị nợ nhé sẽ gọi là đơn vị đơn vị nợ Đấy còn đây là nợ thanh toán là nợ bao nhiêu chúng ta ghi là số tiền nợ Đấy, số tiền nợ rồi ngày nợ đây là ngày nợ thì chúng ta phải làm với một cái đợi, một cái bài toán phức tạp như này đó. thì bây giờ ở đây đây ví dụ thầy gọi là đơn vị như là à, Nam Trung này Đấy, số tiền nợ là à, 3 triệu ngày nợ ngày nợ là 24 tháng 6 06 2020 chẳng hạn Đó. rồi Hải Anh này. số tiền nợ là 4 triệu các em có thể cho con số 4 triệu hay bốn mấy cũng được chúng ta để các con số như thế cho nó đẹp và chúng ta có thể thay ờ, đơn vị là triệu đi thì cũng được nghĩa là tùy do các em đặt ngày 25 2 năm tháng 6 07 đi năm 2020 rồi đơn vị như là Đức đây là các đơn vị làm ăn đúng không Đấy. Đức Thọ à. đây chúng ta có là 5, 5 triệu ngày nợ đây là 21 tháng 2 năm 2020 Đấy rồi chúng ta lại vẫn có uh, minh tâm chẳng hạn đây là các tên của các công ty nhé uh, nợ 3 triệu ngày hai ba tháng hai, hai hai, hai mươi chẳng hạn Đấy, chúng ta có ngành như thế rồi nam chung này đúng không lại nợ tiếp ví dụ nợ như là bốn sáu bảy tám chín như thế này 16 tháng 4 04 năm 2020 đây các đơn vị nợ này chúng ta cho to lên to đó thế thì ở đây chúng ta bôi đen nó cho thầy à, để ta cho chữ đỏ lên rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nhé ở minh tâm này nam trung này bây giờ thầy lại cho là hải anh cũng nợ tiền là năm sáu tám triệu tháng bảy ngày mười tám tháng không bảy 2020 Đấy, chúng ta làm như thế thế thì bây giờ thầy mới lọc ra như này câu hỏi là tính tổng của những đơn vị mà trừ cái đức thọ ra trừ đức thọ ra nhá rồi bây giờ tính tổng ta ghi bài toán như sau tính tổng nợ chưa đơn vị đức thọ đấy chúng ta tình huống như vậy thì ở đây chúng ta định nghĩa cho thầy một cái này cho thầy ta định nghĩa cái này nhé hoặc là chúng ta để lại được tùy các em đấy. các em có thể uh, thôi thì chúng ta sợ là các uh, đơn vị khác chấm họ lại không hiểu mình đặt cái đặt như cái bài trước là đặt tức là đặt vùng ấy thì bây giờ chúng ta sẽ có là từ đây của các em là em ấy nhỉ em người đúng không là đặt là như cho thầy là some if if nhé nhưng chúng ta thêm gọi s cho thầy nó khác với some if s kia thế thì có rất nhiều điều kiện trong cái bài này nếu sum ít thì cho chúng ta sử dụng nhiều điều kiện còn sum ít không thì ít điều kiện s có nghĩa là tiếng anh nghĩa là nhiều đấy giống như một cái động từ chúng ta thêm nào chúng ta sẽ có đây là em ấy nhỉ em 10 hai chấm đến đây là gì nhỉ f mấy f 15 đấy phẩy phẩy nhá rồi chúng ta khác đức thọ thì chúng ta đánh cho thầy dấu nữa này được chưa ở ờ, đức thọ trừ với đức thọ ra phẩy rồi số tiền mà chúng ta lớn hơn 2.000 à, ờ, số tiền lớn hơn uh, lớn hơn 4.000 đi số tiền lớn hơn 5 ngàn nhé là 5 triệu rồi chúng ta lại xoay cho thần cái nữa để làm điều kiện hai là hơn lớn hơn 5 triệu mấy số ok rồi rồi chúng ta lại tiếp tục một điều kiện nữa cho thầy là ngày nợ ngày nợ là đấy chúng ta lại tiếp tục như này lớn hơn là ngày 23 à, à, 24 rồi hơn ngày 24 nhé hơn ngày 24 à, ờ, tháng gì tháng 02 năm 2000 2020 rồi chúng ta nháy trên cho thầy chúng ta úp này đó enter thì chúng ta xem này cái này lớn hơn hoặc bằng lớn hoặc bằng nhé rồi chúng ta xem là đức thở lớn hơn à, để thầy sẽ làm một phát nữa Đức thọ vào trước mà, bỏ ờ, cái này đi nữa à. nhưng ở cái cuối này cái cuối này nhá cái cuối này thì chúng ta phải đặt điều kiện đã đức thọ này nhưng mà tiếp theo phải ở đây rồi chúng ta xem lại cú pháp một tí nhé thì chỗ này là từ F mấy nhỉ F10 cho đến F15 và chúng ta ghi là F10 2 chấm F15 đúng không thì nó mới biết được là đấy vùng này lớn này còn đây là ngày là G mấy à G10 cho đến G15 G10 2 chấm G15 Đấy. các em bây giờ enter là chuẩn à, phẩy chỗ này nữa của thầy ok à, nó bảo là điền ít đối số à ít đối số đó ít gì đâu đủ ba cột rồi đúng không rồi thì chúng ta sẽ Thank you enter to fill à, thì thôi bây giờ ta cắt từ đây này cho nó không cần tính này nhé bật thở Đó. nó là cái đơn vị này rồi cái này là cái này cái này thử một cái này rồi xem đã đúng chưa được chưa đúng được à thầy xin lỗi xin lỗi các em xin lỗi các em đức thọ khác đức thọ rồi mà sao nó lại không ra nhỉ hôm trước là Đó. xong à a m a đến F này đến F này F15 à thì xin lỗi nó là mình phải cho từng hết từng cột không có chỗ này nó ít à. rồi bây giờ thầy cho em chú lại nhé E10 này E10 hai chấm lên E cuối là E15 15 Đấy. xong bắt đầu phẩy phẩy bây giờ mình mới đến đây chú ý nhá tham số nó thiếu ta lại F F10 là cái ô chứa cái chữ này phải hai chấm đến F 15 đó F10 F15 rồi đó đây là tức thọ đó. F10 F15 mười tan mười năm. rồi đến vùng này tan mười vậy F10 F15 đứt thọ đứt thọ và F10 đến với F15 là lớn hơn đây bây giờ chúng ta sẽ thấy là kết quả như này Đấy, thầy muốn cho to cái này lên to một tí thì các em nhìn nhé à, cái giờ cái tham số đầu tiên ấy đó là phải tính cái tổng cột này thì phải đặt cái F10 F15 lên trước tức là cái tổng tính đầu tiên phải đưa lên trước đúng vậy là thầy không đưa lên trước sau đó đến cái này là đơn vị thì mình tức thở đúng không các em sau đó các em muốn đặt điều kiện gì sẽ đặt điều kiện bây giờ chúng ta lại F10 đến F15 tức là một ý của nó nhé ý tổng là ở đây ý tổng là màu xanh còn ý điều kiện là các màu đỏ từ đằng sau trở về đấy thế là chúng ta phải khai thác cái hàm này ra đúng hàm cao cũng vậy nhé cao ít cũng thế sum if f thì chúng ta ở đây này. từ đây rồi thì bây giờ chúng ta mới chuyển sang là à, thầy lại tiếp tục là F10 2 chấm F15 nó lại lộn lại một lần nữa và lúc này thầy phải là lớn hơn lớn hơn 5 ngàn Đấy. và phải trên thì bây giờ là tìm những bản đức thọ tìm những cái mà khác đức thọ cộng những đơn vị khác đức thọ này rồi có tính tổng toàn bộ cột này này là màu xanh này sau đó những cái tên mà khác đức chọn là màu đỏ này và sau đó lại màu xanh mà lớn hơn 5000 tại enter à, ra rồi đúng không Đấy. thì nó sẽ cộng những cái đơn vị Nam Trung Hải Anh Minh Tâm Nam Trung Hải Anh và có giá trị là lớn hơn tới 1000 nhưng mà nếu bây giờ thầy mà cho cái này độ vào 2000 2 như này thì lập tức cái tầm này của mình bị à, bạn này tức thọ thì nó bỏ qua giữ chỗ này thầy mà cho xuống hai ngàn ba ba như này thì ở đây bị thầy ở đây chúng ta hai nghìn đúng không năm nghìn lớn hơn năm nghìn thì ở đây là lớn hơn đúng không lớn hơn 5 thì nó cộng vào làm chung vào đây để cho à, nó thêm thế thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái hàm này nhé hàm sum if để chúng ta thi Đấy. còn cái cao cũng thế cao thì khoảng tính đếm thôi thì chúng ta cũng đếm cộng vào rồi đấy là thầy đã xong cho chúng ta cái phần điều kiện điều kiện điều kiện là sum if f em nhớ nhé nhớ là cái đầu tiên ta tính là vào cái nào thì chúng ta phải nhớ đây là f10 năm đến f này các đức thọ đấy như này đấy, chúng ta chỉ cần làm những cái việc là tính lọc ra thế thì chúng ta làm được vào những câu hay hơn rồi ok bây giờ thầy chăm xs bây giờ nó có rất nhiều ví dụ như hôm trước chúng ta làm là chăm x bây giờ chăm xs đúng không ok đấy là hai cái ví dụ mà thầy làm cho các bạn thì lát nữa chúng ta lại giải các bài tập thì thầy cứ làm từng video ngắn thôi để cho các em học